Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Tàu Tuần Phát của mình ngày hôm nay Hôm nay chúng ta tiếp tục review về ờ, toàn cảnh thành phố mới Bình Dương và cùng nhau tìm hiểu thành phố mới phát triển thần tốc như thế nào Thành phố mới là một đại đô thị đang là xu hướng tất yếu và là động lực cho các thành phố phát triển với quy mô hơn 1.000 hecta. Thành phố mới Bình Dương đang thu hút nhiều thương hiệu đổ bộ và hàng ngàn cư dân đến sinh sống và làm việc tại đây được đánh giá là hình mẫu của thành phố thông minh với nhiều lợi thế thiên thời địa lợi nhân hòa thành phố mới Bình Dương đang dần trở thành đô thị xanh thông minh và hiện đại bên cạnh phát triển hạ tầng khu công nghiệp tạo động lực giúp tính phát triển Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp BKMX IDC còn chung tay kiến tạo hạ tầng thương mại dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng giáo dục, đào tạo và y tế, góp phần quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, hướng đến xây dựng thành công vùng đổi mới sáng tạo, giúp Bình Dương tạo nền tảng vững chắc tiến vào kỷ nguyên số. Năm 2019, tỉnh Bình Dương đã gia nhập Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới, lấy thương hiệu Trung tâm Thương mại thành phố mới Bình Dương là điểm mốc trong việc xây dựng thương hiệu và quảng bá Bình Dương trong mạng lưới thương mại quốc tế, xây dựng và phát triển mạnh mẽ các chương trình kết nối giao thương giữa Bình Dương với toàn thế giới, tạo cơ sở đột phá trong dịch vụ và thương mại quốc tế tỉnh Bình Dương. Tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức lễ công bố và ký kết hợp tác chiến lược phát triển trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương là khu phức hợp rộng 7 hecta phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, quen hóa, hoạt động cộng đồng gồm khu trung tâm thương mại, sự kiện với thiết kế quy mô cao tầng có tổng diện tích hơn 45.000 m2, khu thể thao đa năng với sức chứa hơn 4.000 chỗ, tổ hợp khu cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm hội nghị triển lãm, khu nhà ga trung tâm thuộc tuyến metro Bình Dương Suối Tiên. Trung tâm thành phố mới Bình Dương được tỉnh Bình Dương đưa vào quy hoạch trọng tâm là công trình biểu tượng trang giá trị cho khu vực, đưa Bình Dương trở thành trung tâm dịch vụ tích hợp thương mại toàn cầu. Công trình được xây dựng với tầm nhìn đưa thành phố mới Bình Dương là một điểm đến sôi động dành cho hoạt động triển lãm quốc tế, dịch vụ thương mại và là trung tâm gặp gỡ, khen thưởng, hội nghị, hội thảo, triển lãm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây sẽ là nền tảng để bắt đầu mối quan hệ, hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia và công nghệ có nhu cầu phát triển hoạt động, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại khu công nghiệp khoa học công nghệ, cung cấp những dịch vụ gắn liền với nhu cầu tiếp cận thị trường qua việc hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp bằng việc hợp tác chặt chẽ với hiệp hội trong nhiều ngành nghề, kết hợp kinh doanh, triển lãm, hội nghị, hội thảo và thúc đẩy sự phát triển của thành phố mới Bình Dương qua việc cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng cao cho doanh nghiệp và lực lượng lao động. Việc phát triển trung tâm thương mại thành phố mới Bình Dương hướng đến mục tiêu tạo ra một nền tảng dịch vụ thương mại mang tầm quốc tế tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng thời, kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương trong giao thương quốc tế, định hình cho Bình Dương trở thành một trong những khu vực năng động với nhiều dịch vụ đa dạng, hội nhập hài hòa, nhanh chóng hơn trong quá trình toàn cầu hóa. Thành phố mới Bình Dương là nơi thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có không ít dấu ấn của Nhật Bản, kiến tạo cuộc sống thịnh vượng tại thành phố mới Bình Dương. Năm 2011, tập đoàn Tokyo, Nhật Bản đặt những bước chân đầu tiên vào Việt Nam, khởi đầu từ vùng đất Bình Dương trong bối cảnh tỉnh đang nỗ lực đẩy nhanh đô thị hóa nhằm trở thành đô thị loại 1. Thời điểm đó, Bình Dương trải thăm đó mời gọi các nhà đầu tư có chiến lược và nguồn vốn lớn vào hợp tác, xây dựng và kiến thiết. Kể từ tháng 10 năm 2011, tập đoàn BKMX Tokyo bắt tay hợp tác với tổng công ty BKMX. Liên doanh BKMX Tokyo đã chính thức bước vào công cuộc đổi mới với khát vọng xây dựng nên Tokyo Garden City, khu đô thị vườn Tokyo theo hình mẫu khu đô thị Tokyo Tama Den Toshi hiện đại tại xứ sở Ho Anh Đào. Gần 10 năm, với hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển đô thị tại Nhật Bản, VKMX Tokyo đã dày công kiến tạo nên một hệ sinh thái khép kín toàn diện dành cho cư dân thành phố mới. Vóc dáng một thành phố mới được quy hoạch bài bản, đồng bộ, sôi động, trở thành điểm đến cho tất cả đã dần lộ diện, với hàng loạt các dự án phát triển đô thị được ghi dấu ấn. Theo đó, sẽ đã dạng vào các dự án nhà ở từ căn hộ cho gia đình trẻ như Midori Park The View, căn hộ cao cấp Sora Garden 1 và căn hộ hạng sang Sora Garden 2 không chỉ thu hút người Việt mà còn mang cư dân từ hơn 20 quốc tịch trên thế giới đến sinh sống và làm việc. Các tiện ích được chăm sóc kỹ lưỡng từ hồ bơi, các sân thể thao, khu vui chơi, công viên cho đến hệ thống trường quốc tế Việt Ho, Đài Loan, các khu thương mại, đặc biệt hệ thống xe buýt cộng đồng KSET giúp cư dân nhanh chóng di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận để làm việc và vui chơi. Cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh. Mình sẽ review cũng như là cập nhật những thay đổi phát triển vượt bậc và thần tốc của thành phố mới Bình Dương.